Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh youtube của mình Hôm trước thì ờ, có một số anh chị em đã hỏi mình là Để bắt đầu đầu tư tài xỉu ấy Thì cần chuẩn bị những gì Thì ờ, video hôm nay mình sẽ chia sẻ với mọi người Những cái lưu ý và những vấn đề chúng ta cần chuẩn bị Trước khi tham gia đầu tư vào bộ môn tài xỉu này nhé Thì mọi người cố gắng xem hết video Không nên tua nhanh vì Tất cả những vấn đề mình chuẩn bị chia sẻ dưới đây Nó rất là quan trọng nó sẽ quyết định khả năng thành công hay không trong quá trình các bạn đầu tư. Có rất nhiều thứ cần lưu ý nhưng mình sẽ nêu ra khoảng 7 vấn đề chính được xem là quan trọng nhất. Cái lưu ý đầu tiên mình muốn chia sẻ với mọi người đó là các bạn hãy tìm hiểu thật kỹ bất kể chúng ta đầu tư vào lĩnh vực gì ví dụ như là chứng khoán hay là thị trường crypto thì chúng ta đều phải tìm hiểu thật kỹ như chứng khoán thì chúng ta phải tìm hiểu công ty chứng khoán nào uy tín sàn nào nhiều người chơi và chúng ta phải tìm hiểu cái công ty chúng ta chuẩn bị mua cổ phiếu làm ăn như thế nào. Và tài xỉu cũng vậy, chúng ta phải tìm hiểu thật kỹ tài xỉu là gì và cách chơi như thế nào, cách chọn bàn làm sao và chơi phương pháp nào có hiệu quả, cách quản lý vốn như thế nào. Đó là tất cả những thứ các bạn cần tìm hiểu thật kỹ trước khi tham gia đầu tư. Cái lưu ý thứ hai đó là các bạn phải chuẩn bị được nguồn vốn thì vốn ít hay nhiều ấy, nó tùy thuộc vào khả năng kinh tế của các bạn và các bạn đặc biệt lưu ý cho mình là hãy sử dụng vốn nhàn rỗi sử dụng cái tiền tiết kiệm chúng ta có chứ tuyệt đối là không nên vay mượn đặc biệt là vay mượn của người thân hoặc là bạn bè hoặc là của xã hội đen vì khi đầu tư ấy lúc được lúc mất là chuyện rất bình thường nếu mà các bạn vay mà phải trả lãi thì các bạn đầu tư nó không may mắn thì đến tháng các bạn vẫn phải gồng gánh vay chỗ nọ đập chỗ kia để trả lãi và số lãi nó lên rất là nhanh khi đó các bạn sẽ nâm vào cảnh nợ nần rất là khổ cái lưu ý thứ ba đó là các bạn tuyệt đối không tham gia vào các nhóm kéo cái này thì ờ, đặc biệt là các bạn mới rất hay mắc phải kể cả người cũ khi tham gia vào các nhóm thì họ sẽ nhận kéo cho bạn tức là họ sẽ cầm tài khoản của bạn để chơi nếu mà chơi thắng thì bạn sẽ phải chia phần trăm lợi nhuận cho họ phần trăm này thì tùy thuộc hai bên thỏa thuận với nhau à, nhưng mà nếu thua thì sao ạ nếu thua thì các bạn sẽ mất tiền còn họ không mất gì cả mình cũng thấy có một số nhóm kéo là cam kết bảo hiểm vốn nhưng đó chỉ là cái chiêu trò lừa đảo thôi các bạn tuyệt đối không nên tin chơi mấy trò này làm gì có ai chắc thắng được đâu mà mà mà cam kết bảo hiểm vốn đúng không thì mình sẽ có một cái video làm về nhóm kéo các bạn nhé các bạn hãy À, đăng ký kênh để theo dõi video tiếp theo của mình và cái lưu ý thứ tư cũng rất quan trọng đó là rất nhiều người tin vào những cái tool trên mạng các bạn tin là bỏ ra một vài triệu đồng để mua tool thì chơi sẽ thắng được nhưng mà các bạn phải đặt câu hỏi là nếu mà dùng tool mà thắng được thì tại sao họ phải đi bán tool đúng không tại sao họ không tự chơi để kiếm tiền cho nó nhanh nhanh giàu thì ờ, mình cũng sẽ có một video làm về À, vấn đề tool hack này các bạn nhé nên là các bạn tuyệt đối là bỏ qua cái ý nghĩ mua tool đi và mình khẳng định luôn là không có bất kỳ một cái tool nào có thể thắng được nếu mà tool mà thắng được thì nhà cái nó sập lâu rồi cái lưu ý thứ năm đó là các bạn phải đặt ra mục tiêu và kỷ luật trước khi chơi tất cả những người thành công ở bất kể lĩnh vực nào dù là đầu tư hay là kinh doanh thì họ làm việc đều có mục tiêu về kế hoạch rất rõ ràng thì trong đầu tư tài xỉu cũng vậy. Các bạn có thể đặt ra mục tiêu hàng ngày, hàng tuần và hàng tháng. Mỗi ngày kiếm được bao nhiêu lợi nhuận thì chúng ta sẽ dừng lại. Mình ví dụ mỗi ngày chúng ta kiếm được 5% hoặc là 10% hoặc là 20% so với cái số vốn chúng ta bỏ ra thì khi đạt được chúng ta phải dừng lại ngay lập tức thì đó là kỷ luật và kỷ luật thì chúng ta phải duy trì theo thời gian chứ không phải là một vài ngày hoặc là một vài tuần chúng ta phải duy trì theo tháng theo năm thì nó mới có kết quả tốt được cái lưu ý thứ sáu mình muốn chia sẻ với mọi người cái này thì 100% ai cũng mắc phải và hầu như video nào mình cũng nhắc đến đó là lòng tham là con người mà ai chẳng có lòng tham bởi vì sao mọi người lại tham bởi vì nó kiếm tiền quá nhanh và rất là dễ nên nhiều khi chúng ta tưởng là dễ ăn nên là rất dễ bị cuốn theo có những người vốn 5 triệu 10 triệu chơi lên đến 100 triệu 200 triệu à, là chuyện rất bình thường rất nhiều người chơi được như thế nhưng cái quan trọng là các bạn không biết điểm dừng nhiều khi thua trên cái tiền lãi nhưng các bạn vẫn thấy tiếc vẫn thấy cay cú và cố gỡ lại cái số tiền đó nhưng mà chính vì cố gỡ lại nên nhiều khi các bạn lại thua sạch nên các bạn hãy ờ, nhìn vào mà rút kinh nghiệm cho bản thân mình biết là rất là khó nhưng mà chúng ta hãy cố gắng kiềm chế bản thân lại Ờ, đừng để lòng tham nó cuốn mà khi chúng ta bị lòng tham nó cuốn theo thì rất khó để dừng lại kể cả thắng cũng không dừng được mà thua cũng không dừng được có rất nhiều trường hợp thua hết sạch tiền rồi thì lại đi vay đúng không đi vay rồi lại đi cắm xe cắm nhà ờ, trường hợp đó rất là nhiều và khi thua rồi thì nó sinh ra cái tâm lý cay cú và quyết tâm gỡ lại bằng được những cái gì đã mất nhưng những người như thế thì cuối cùng càng lún sâu các bạn ạ thua càng thua, càng chơi càng thua. Nếu mà bạn nào không kiềm chế được bản thân ấy, thì tốt nhất là các bạn không nên chơi. Đó, các bạn để tiền làm việc khác. Và cái lưu ý thứ bảy cũng là lưu ý cuối cùng mà mình muốn chia sẻ với mọi người. À, cái này thì nó không liên quan đến phương pháp hay là tâm lý nhưng mà cũng rất quan trọng. Đó là các bạn lựa chọn trang web nào để chơi. Hiện nay thì trên thị trường có rất nhiều trang web trang web uy tín cũng nhiều và trang web không uy tín thì cũng nhiều rất nhiều trang web lùa gà app lùa gà các bạn phải chọn được trang web uy tín nếu mà các bạn không may mà chọn phải trang web nó lừa đảo ấy khi các bạn chơi thì rất khó có thể rút tiền được nhiều khi là hạn mức nó để rất là cao thì những cái người mà chơi vốn nhỏ ấy thì rất khó để rút hoặc là khi rút thì uh, hệ thống đang bảo trì mà kể cả nhiều khi các bạn thắng các bạn thắng nhiều mà các bạn cứ để đó không rút nhá đến lúc là nó có khi nó khóa tài khoản luôn không thể rút được nó rất nhiều chiêu trò rất nhiều trang web lừa đảo nên các bạn hãy tìm hiểu thật kỹ xem trang web nào uy tín lâu năm thì chúng ta hãy tham gia thì trên đây mình vừa chia sẻ với các bạn những cái lưu ý cực kỳ quan trọng khi chúng ta bắt đầu đầu tư tài xỉu và các bạn hãy ghi nhớ thật kỹ nếu mà bạn nào chưa hiểu ở đâu ấy thì có thể à, để lại câu hỏi dưới phần bình luận hoặc có thể kết bạn với mình theo thông tin mình để trên video hoặc dưới phần mô tả à, mình sẽ cố gắng giải đáp cho tất cả các bạn cách chính xác nhất thì video này cũng đã dài rồi mình xin tạm dừng video tại đây nếu bạn nào thấy video này hữu ích thì à, cho mình xin một like và một đăng ký kênh để mình có động lực à, làm thêm nhiều video khác chia sẻ cho các bạn về những phương pháp chơi làm sao cho hiệu quả nhất và hạn chế cái rủi ro khi chúng ta đầu tư chúc các bạn thành công trên con đường đầu tư của mình Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo.